oh, no, no, no, no. Đừng đông Đừng đông Đừng đông no, no, no. Peanut. Как тигр делает? Ох. Тигр делает. Ох.